Xin chào các bạn, xin chào các bạn đã quay lại à, kênh du lịch tuần thư channel Hôm nay Tâm sẽ nói về chủ đề là khá là quan trọng của một người đàn ông đó là cầu hôn một người phụ nữ người mà mình yêu nhất có những cách cầu hôn rất là khác nhau họ chọn cái cách thức là mộc mạc chân thành hoặc là họ chọn những cách thức là lãng mạn rồi có những người họ chọn họ đầu tư vào cái việc là nơi chốn đó là những cái nơi công cộng hoặc những cái bãi biển hay là những cái nhân dịp mà cái sự kiện và cho dù là lý do nào đi nữa chốt là một điều là nếu thành công thì rất tuyệt vời còn nếu mà thất bại thì nhưng mà các bạn đừng à, hãy yên tâm nếu như các bạn mà muốn cầu hôn thì cứ liên hệ tâm tâm sẽ hướng dẫn bảo đảm một trăm phần trăm là thành công nhưng nhớ trước khi mà muốn tâm hướng dẫn về cái việc mà cầu hôn thành công 100 trăm á thì hãy nhớ click like và đăng ký kênh của tâm nhé còn thật ra thì hôm nay cái tâm muốn nói là cái việc về à, một cái nơi chốn lãng mạn để cầu hôn đây là một cái việc xúc tác để thành cầu hôn và được tỷ lệ công cao hơn nói như vậy thì cũng không phải là gì để ghê gớm nhưng mà nếu ở Sài Gòn chúng ta mà chúng ta tìm một cái vị trí một cái địa điểm nào mà mà nó lãng mạn nó thơ mộng mà để ta làm một việc này và cái chỗ mà mà tâm à, muốn giới thiệu cho mọi người đó là một cái một cái bờ xong cái cái cầu đó là hồ bán nguyệt cầu ánh sao vậy thì hôm nay là tâm sẽ giới thiệu cho các bạn về hồ bán nguyệt và cầu ánh sao nó thơ mộng như thế nào nó nó nó, nó lãng mạn đến đến như thế nào để mà chúng ta chọn cái nơi này nếu như chúng ta có dịp dẫn người yêu dẫn những cái cờ rút của chúng ta đến đây chơi đây là một nơi chốn đủ lãng mạn để chúng ta thổ lộ những vấn đề về yêu thương hoặc là chuyện đối đôi của hai người ok vậy chúng ta bây giờ chúng ta phải à, đi đến hồ bán nguyệt và cầu ánh sao để chúng ta biết tận tường nó như thế nào nhé xin mời Khu vực Hồ Bán Nguyệt và cầu Ánh Sao là nằm ở trong khu đô thị mới của Phú Mỹ Hưng quận 7 nằm trong cái khu cụm khu thương mại Richmond Mall của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái công trình được lấy cảm hứng từ nước. Tên gọi Hồ Bán Nguyệt là do nó có hình dạng bán nguyệt nên được gọi là Hồ Bán Nguyệt và nó cũng là tên của trong cụm thu ờ, khu thương mại ở đây là Richmond Mall. Hiện nay ờ, Hồ Bán Nguyệt là một trong những cái điểm đến rất là lãng mạn với những cái khung cảnh lung linh lấp lánh về đêm và đây chính là một thiên đường cho những cái vị khách tìm đến sự thoải mái sự bình yên bởi không gian rộng lớn và thoáng đẳng của nó nếu như chúng ta chọn cái điểm xuất phát uh, của mình là từ quận nhất để đi đến hồ Văn Nguyệt Cổng sau này thì chúng ta sẽ mất khoảng 25 đến 30 phút nếu như không có kẹt xe nha các bạn chúng ta có thể là lựa chọn hai con đường từ hướng quận tư đi qua đó là khu ờ, bên cầu Tân Thượng để đi ra ngã tư giao lộ của Nguyễn Văn Linh và chúng ta rẽ phải chúng ta đi về khu uh, khu vực thương mại của bệnh viện này hoặc là chúng ta có thể đi về từ hướng Tây quận 7 để chúng ta đi ngược về Nguyễn Thị Thập đi ra hướng Nguyễn Văn Linh để chúng ta về về cái khu vực trung tâm thương mại uh, à, Richmond phía xa đằng kia là một cái dãy màu sắc rất là sặc sỡ nằm phía gần cuối của hồ Bán Nguyệt đó chính là cầu ánh sao tên gọi cầu ánh sao bởi lẽ về đêm của nó là tầm khoảng khoảng bảy tám giờ và cầu được lên đèn trông không khác như là một à, một cái dải ánh sáng tựa như một dải vì sao nằm lấp lánh và nằm ở lưng chừng bầu trời tạo nên một cái khung cảnh vô cùng lãng mạn và huyền ảo ở đây cầu được sử dụng với một kỹ thuật à, màu đèn màu nước dựa trên những cái nguyên lý khúc xạ ánh sáng làm cho cây cầu trở nên lung linh thơ mộng và đây chính là một chốn hò hẹn lý tưởng của những đôi trai gái trẻ à mà không người lớn cũng được nha theo tôi là người lớn cũng được thỉnh thoảng thì à, cũng có một số à, gia đình họ cũng à, dẫn những con cái họ đến đây họ là giống như một cái big tip nhỏ cho gia đình của họ trong một cái buổi tối bình yên riêng về cầu ánh sao thì à, chiều dài của nó là khoảng 100 từ mét với một cái dáng hình cong cong như là mặt trăng dọc theo chiều dài cầu được gắn những cái đèn led mà thay đổi màu liên tục và nó nó khiến cho những cái người mà trên cầu có cái cảm giác như mình đang sải bước trên những cái vì sao phía hai bên cầu thì là hai cái quảng trường rất là rộng mỗi đầu thì là mô phỏng những cái hình tượng khác nhau phía bên bờ tây thì nó là mô phỏng là nửa mặt trăng phía bên bờ đông thì là quảng trường à, nó có những cái biểu tượng là mô phỏng hình mặt trăng hồ bán nguyệt và cầu ánh sao đã hợp thành một cái vùng huyền ảo ảo, lãng mạn và yên tĩnh nằm ở một cái khu vực uh, xa xỉ và đắt đỏ ở Phú Mỹ Hưng nhưng các dịch vụ ăn uống ở đây thì nó cũng nó không cao lắm chúng ta có thể dùng một tách cà phê một ly uh, nước chảy khác hoặc là một hai cốc bia nào đó để ngắm những cái mặt hồ yên tĩnh và thi thoảng của nó có một hai chiếc cano chạy lướt qua ở ngoài kênh lớn và nó thật lãng mạn hơn nếu với với chúng ta có những uh, có những cái cuộc hẹn với những cái cờ rút của chúng ta để có thể đi cùng dạo bước trên những cái bờ hồ uh, bờ hồ này và đi dạo bước xung quanh trên cái cầu ánh sao để có một cái buổi tối đẹp và thơ mộng với một thời tiết đẹp nữa thì là càng là lãng mạn và, và các bạn nhớ đấy một cái khung cảnh hữu tình như thế này thì các bạn nếu như có cơ hội thì các bạn cũng nên để tỏ tình với cái người yêu của chúng ta nhưng mà nhớ nha nếu mà muốn đảm bảo mà cầu hôn mà thành công một tuyệt đối một trăm phần trăm nhớ phải gọi cho tôi tôi sẽ bảo đảm cho tư vấn một cách đầy đủ thông tin và chi tiết nhưng với một điều kiện là trước khi gọi cho tôi thì các bạn phải nhớ like và đăng ký kênh của tôi nhé trong cái tình yêu thì à, người ta nói là nhất là việc cầu hôn đừng vội vàng mà làm cho nàng khó xử ở đây thì tâm thấy là cái cầu à, ánh sao nó cũng hơi thấp lỡ mà thầu cầu hôn môn mà nó thất bại một cái là nhục nhục lắm nên các bạn nhảy xuống cũng không hết nhục được đâu đặc biệt là vào cái khu vực này à, đặc biệt vào những ngày lễ nè giáng sinh hay là những ngày tết nguyên đáng nữa thì xung quanh bờ hồ này trang trí ui rất rất đẹp rất là đẹp à, họ tạo thành những một cái, một cái cung đường tràn ngập những hoa và ánh sáng và những sắc màu à, với những không khí hưởng lễ và tất nhiên là sẽ làm bạn bạn háo hức không thôi bây giờ thì chúng ta phải trải nghiệm đi một vòng ở đây hồ bán nguyệt và cầu ánh sao xin các bạn đúng vậy hồ bánh nguyệt và cầu ánh sao là một cái điểm đến lý tưởng của các đang đang và sắp yêu nhau và họ hẹn đến đây để tận hưởng một không gian bình yên lung linh sắc màu với những chiếc cầu ánh sao để ngắm những cái mặt hồ bản nguyệt thơ mộng và các bạn đừng quên là bon chen để sở hữu cho mình một bức ảnh check in cực chất tại nơi đây nhé